Xin chào các bạn. Welcome to SVFF Southern Vietnamese for Foreigners. In our channel, you will learn Vietnamese through situations. And one special thing about us, you can learn only Southern accents. But first, Let's begin with how Vietnamese greet other people for the first time. Let's follow me. Chào bạn. Bạn tên gì? Chào bạn, mình tên An. À. Còn bạn thì sao? Mình tên là Phi. Rất vui được gặp bạn. Ừm. Mình cũng vậy. Ờ, mình phải đi rồi. Tạm biệt nha Tạm biệt Okay, now let's take a close look at the video. Chào bạn. Chào bạn. It means hello in English. Okay? Repeat after me chào bạn chào bạn good bạn tên gì bạn tên gì it means what's your name in english okay repeat after me bạn tên gì bạn tên gì? Very good. Chào bạn, mình tên An. À, mình tên. It means my name is in English. You can also use mình tên là. Mình tên. Mình tên là For example, if your name is John, you can say Mình tên John or Mình tên là John. Okay? Now repeat after me. Mình tên Mình tên Good. Mình tên là Mình tên là Very good. Mình tên An. À. Còn bạn thì sao? Còn bạn. Còn bạn means and you in English. okay? Còn bạn. Còn bạn. Good. Mình tên là... Phi. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. It means nice to see you in English. Okay, repeat after me. Rất vui được gặp bạn. Okay, rất vui được gặp bạn. Very good. Rất vui được gặp bạn. Mình cũng vậy. Mình cũng vậy. It means me too in English. Okay? Repeat after me. Mình cũng vậy. Mình cũng vậy. Good. Mình cũng vậy. Ờ, mình phải đi rồi. Mình phải đi rồi. It means I have to go in English. Now repeat after me. Mình phải đi rồi. Mình phải đi rồi. Very good. Ờ, mình phải đi rồi. Tạm biệt nha. Tạm biệt Tạm biệt I think you can guess that tạm biệt is goodbye in English, right? Tạm biệt Tạm biệt Okay. And now, let's watch it again without the subtitles. and let's see whether you understand it or not. Chào bạn. Bạn tên gì? Chào bạn, mình tên An. À. Còn bạn thì sao? Mình tên là... Phi. Rất vui được gặp bạn. Ừm. Mình cũng vậy. Ờ, mình phải đi rồi. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Nào, I will ask and you will answer. Ok? Chào bạn. Mình tên Phi. Bạn tên gì? Rất vui được gặp bạn. Tạm biệt. Okay, good. Let's review today's lesson. Chào bạn. Bạn tên gì? Mình tên Mình tên là Mình là Còn bạn rất vui được gặp bạn mình cũng vậy tạm biệt if you have any questions feel free to ask we will help you and if you want more lessons from us please surprise here see you next time tạm biệt và hẹn gặp lại